one two three vâng đây là cái cầu à, Lam Kinh của à, đất Thọ Xuân và cái từ cái cầu này vào khu di tích à, đền thờ của người Lợi người Lai thì nó khoảng hơn một km nhưng mà hơn một km này thì với vào lễ hội chính cây cầu là tắc hết tắc hết người và thậm chí à, trẻ em hoặc là phụ nữ mà yếu mà sức khỏe mà yếu đã bị ngất ở trên cây cầu này ờ, mọi người nhớ về những vị anh hùng đến đây vào ngày hội ở đông mà nó khiếp khủng khiếp như vậy nói về về anh hùng lê lợi thì trong uh, sử sách của chúng ta chắc rằng mọi người ai cũng là học sinh được đi học thì uh, từ lịch sử lớp 7 cụ thể là bài 19 thì uh, đã nói về chúng ta được học cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thì đây là chính là nền chính của vị hùng chúng ta và mọi người cùng vào thảo Quỳnh hùng Tam Ok, dừng Vâng, đây là cổng chính đền thờ Và cổng này thì ờ, rất nhiều cây cổ thụ từ ờ, xa xưa đến giờ ờ, những năm chúng tôi còn học cấp hai thì đi Minh Đức khu này thì năm ờ, ba chín tư gì đó thì cây đã sử dụng ở đây rồi Argentina. Thank you. Yeah. 把九年来，已经。 Tiêu Vĩnh Lăng là bia ghi lại thân thế sự nghiệp công trạng vua Lê Thái Tổ và tiểu sử của cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn à, ngắn gọn, cô động, mô thuật đầy đủ về gia tộc, thân thế, sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ để công tác về cuộc đời của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đặc biệt là nhấn mạnh là khoan dung độ lượng, vua đối với quân thù khi chúng của đất Việt Nam kể cả mỹ thuật và kỹ thuật là một à, công trình điêu khắc đá nghệ thuật quý giá về nhiều lĩnh vực có nghĩa lớn lao trong à, kho tàng di sản văn hóa Việt Nam thời Lê, Lê Sơ và đến ngày nay vì vậy năm 2013 Bia Việt Nam đã được công nhận là bảo vật quốc gia để mọi người cái bia về nuôi lợn của chúng ta thì để cụ thể hơn về tiểu sử của vị anh hùng chi tiết hơn thì mọi người um, vào thầy google thầy rõ hơn nói dài thì video này sẽ rất dài rất nhiều cái, những loài cây ở đây mà mọi người chưa biết tên tôi cũng vậy chỉ có những cái biển hiển thị ở đây thì chúng ta mới đọc được đây là cây xíu bốn nhị bên này có cây uh, cây ruồi cây ruối ruối ruối à, ruối à, cây ruối thì biết cây ruối này ngày xưa là hai trèo lên hai quả quả nó bằng vàng ấy. kinh ngọt cây cây ruối giờ thấy cây ruối nói đến cây ruối thì là ờ, sẹt Thanh Hóa là có rừng lim Xem có nấm lim không? Rừng lim thì Thanh à, Hóa là lim, lim đỏ Lim đỏ Đất gỗ lim rất là, là quý Nhưng mà đặc biệt là lim là khi mà còn tươi rất là độc và Khi mà cưa sẻ gỗ lim mọi người mà không có khẩu trang mà dùng làm bình thường này rất dễ bị chảy máu cam rất độc đây là một cái cây à, lim xanh nó thanh hóa nổi tiếng là có rừng lim nhưng mà lần đầu tiên là chúng tôi được ờ, sờ được ôm một cái cây lim đây cây lim xanh mà được nhìn những lá lim nó như thế nào nó cũng ờ, gần giống như một cái lá của cái cái cái, cái xoan xoan đào hay là giống lá một cây xấu kiểu kiểu như thế nhìn bình thường thật sự là không biết thể biết được nhìn biển đây tôi ờ, sẽ tích lịch sửa hiển thị cái nền rằng cây cổ thụ mà có những cây cây tầm gửi tặng tặng cái tầm gửi tầm bò bò cái cổ xưa bò bò như những con rết à. à, rất đẹp trông rất giống những con rết cây này ngày xưa mà đi hội 21 22 tháng 8 âm lịch đi hội là mọi người hay chế ra những cái ờ, mũ cái vành mà đội lên đầu xanh sạch thì cái gạo mới sống được độc là đây là cây lim xanh đây bên cạnh là cây lim sẹp này sẹp này cứ vân vân ngang à, cây lim này cũng có nó cũng giống nhau nhưng cái lá nó thì nó lại khác nhau lá kia xanh hơn lá này, to hơn lá này li ti như kiểu lá phượng dạ. lá li ti như kiểu ở ờ, cái phượng cái phượng hay cái me đấy. đây là cổng chính à, đi vào à, trước khi vào đèn thì chúng ta phải qua hai môn này thì à, chúng tôi làm từng học chữ hán thì đây là ba chữ hán theo tôi thì cái sân này là sân mà khi mà ngày lễ đại hội mọi người cung ờ, tụng ngày nào nhớ đến ờ, ngày mà di tích lịch sử tổ lễ hội sân này sân này là đại hội hi. hâm mộ của vô lê của chúng ta rất là thiêng liêng cờ hoa lộng lẫy và tôi cũng giới thiệu với mọi người ở đây à, có một cái cây ổi ở khu vực này rất nổi tiếng cây ổi cười à, thực ra cây ổi cười nó cười như con người mình thì không đúng à, khi cảm giác mà cầm tay vào nó rung rung cảm giác run rẩy không biết nơi nào ăn ra thì chúng ta dùng view và tôi đây đã có trang trí cho cảnh ngày tết nơi thờ vua lê của chúng ta bà ơi con đi xem ờ, nơi thờ vị vua của chúng ta đấy ạ tượng bốn chú quay tượng này từ ngày xưa rồi tôi đến đây chơi thì thì bình nhất ở đây thì quá rồi bên kia hai bên này hai đây thực hư kéo vâng ở đây tôi giới thiệu với các bạn đây là kiểu cười xa về được rồi tôi cảm nhận được nhiều và đây chính là uh, những cái uh, linh vật linh thiêng ở đây ờ, nó gần giống như kiểu 12 con giáp nhưng mà ờ, chưa cụ thể lắm thì tôi thấy bên đây có bốn con ngoài có thắp hương được không Dạ. Dạ. Cái rừng. Vâng. Con là con Sư Thanh. bài nhá đấy rồi cứ để hương đây xong rồi vâng ai à, để các hương xong rồi gì bạn cứ lên đấy vâng vâng dạ. 哎，给我。 thì hay ờ, có nơi ờ, gọi là giếng ngọc nhưng mà thông thường thì những cái đền chùa lớn thì hay có cái giếng giếng ờ, cạnh ví dụ như là đền hùng đền hùng có cái giếng rất to đây cái giếng này cũng đã được ngày xưa nó bé thôi nhưng mà chủ yếu là xây bằng đá ông bây giờ đã được khu di tích lịch sử trùng tu tiếp được rất cao hoàn toàn Mọi người xem video thấy hay thì cho Quyết một like, một đăng ký và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem video về di tích lịch sử của vị à, vua họ Lê của chúng ta. Cảm ơn mọi người.